hân hoan chúc mừng sinh nhật VCPMC 20 mùa xuân rực rỡ biết bao tự hào vượt bao trong gai đường dài chúng ta tiến bước chung sức chung lòng cùng nhau hướng tới tương lai sinh nhật 20 chúc mừng VCPMC hát vang bài ca mùa xuân thắm tươi tràn hòa hân hoan chúc mừng sinh nhật VCPMC hai mươi mùa xuân rực rỡ biết bao tự hào vượt bao trong gai đường dài chúng ta tiến bước chung sức chung lòng cùng nhau hướng tới tương lai sinh nhật hai mươi chúc mừng VCPMC giữ tròn tình yêu niềm vui những người nhạc sĩ sinh nhật 20 rực rỡ VCPMC hát vang bài ca mùa xuân thắm tươi tràn hòa hân hoan chúc mừng sinh nhật VCT MC 20 mùa xuân rực rỡ biết bao tự hào vượt bao trong gai đường dài chúng ta tiến bước chung sức chung lòng cùng nhau hướng tới tương lai sinh nhật 20 chúc mừng VCT MC chan hòa sinh nhật 20 chúc mừng VCBMC giữ tròn tình yêu niềm vui những người nhạc sĩ sinh nhật 20 rực rỡ VCBMC hát vang bài ca mùa xuân thắm tươi tràn hòa hân hoan chúc mừng VCBMC tuổi hai mươi hân hoan chúc mừng VCPMC rực rỡ